Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học Angular Firebase. Ở bài này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cơ sở dữ liệu Firebase. Thì nói cho qua một chút thì Google Firebase là một cơ sở dữ liệu không định kiểu được Google phát triển và là cơ sở dữ liệu hay dùng của các dự án Angular. Chúng ta sẽ vào trang chủ của Google Firebase tạo một project mới. Chúng ta sẽ đặt project là can ban file và project ID của chúng ta. Google sẽ gợi ý ra một cái tên chưa bị trùng. Chúng ta sẽ xóa số đi và sẽ thêm dấu gạch ngang. Chúng cũng bị trùng rồi. Tôi sẽ thêm ở trước. Như vậy là project của chúng ta sẽ là k anban file project id tôi đặt như vậy cho đỡ có số thôi tôi không thích, thích có đuôi số đằng sau tùy các bạn đặt accept continue rồi ở bước uh, thứ hai step 2 step 2 of 3 chúng ta cũng continue thôi chọn uh, Google Analytics chúng ta sẽ chọn tài khoản Google của chúng ta ấn vào create project Hệ thống sẽ tạo bộ rách cho chúng ta. Quá trình này sẽ diễn ra khoảng 1 đến 2 phút. Chúng ta sẽ ngồi đợi một chút. Cơ sở dữ liệu không bình kiểu Firebase sẽ giúp chúng ta truy xuất dữ liệu nhanh hơn là cơ sở dữ liệu bình thường. Như vậy là đã hoàn thành chúng ta nhấn continue tiếp đến thì chúng ta sẽ vào cửa sổ console để tiến hành cài đặt tiếp tôi sẽ chỉnh một chút cho hợp uh, thẩm mỹ hợp phong cách nhìn của tôi đây rồi, rồi sẽ để cửa sổ console ở đây và ta sẽ tiến hành có lệnh google à, ng s e còng angular và chéo file Như vậy là dữ liệu của chúng ta đã được đang được cài đặt gói ờ, Angular File 6.1.5 sẽ được cài đặt và thực thi. Rồi, ờ, như vậy là đã cài đặt thành công. Hệ thống yêu cầu chúng ta chạy lại có lệnh, chúng ta sẽ chạy lại. Không biết là có lỗi gì đây. À, rồi, ờ, bắt ờ, chúng ta đăng nhập. Code này ta lấy ở đâu? ta ờ, sẽ vào tài khoản Google của chúng ta rồi hệ thống sẽ hỏi chúng ta cho phép không cho phép và chúng ta sẽ có một mã cốt chúng ta copy đây paste vào rồi Kanban file như vậy là đã tạo thành công Tiếp đến chúng ta sẽ vào trang console.firebase.google.com Sau khi đã đăng nhập chúng ta sẽ nhấn vào web để tiếp, à, tiếp tục cấu hình à, không chúng ta sẽ nhấn vào và build file file store database chúng ta sẽ nhấn vào create database chúng ta sẽ chọn ở test mode vì uh, chương trình của chúng ta chỉ đang uh, học code thôi nó sẽ uh, không bắt chúng ta đăng nhập để truy xuất đến dữ liệu enable database như vậy là database của chúng ta đã hoàn tất chúng ta sẽ nhấn ờ, vào đây add file page to your web app chúng ta sẽ có nickname app nickname là command file chúng ta sẽ tích vào ô setup file by hosting continue next bước thứ ba là cài Firebase by tool chúng ta không cần thiết tiếp tục chúng ta sẽ vào config và copy sau đấy chúng ta quay trở lại project của chúng ta chúng ta sẽ đến phần à, environment environment.ts chúng ta sẽ thêm uh, chuỗi config vào đây chúng ta sẽ bếp vào như vậy là đã gần hoàn tất rồi chúng ta sẽ để vào trong biến ờ, environment chúng ta sẽ xem dấu chấm phẩy ở đây sửa thành file bay Dạ, sở thành dấu phẩy chứ không phải là dấu chấm phẩy nha các bạn như vậy là quá trình à, để là dấu thành hai chấm như vậy là quá trình đã hoàn tất nếu các bạn thấy video hay hãy ấn nút like nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè còn nếu thấy chưa hay hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.